tôm càng tôm bự luộc lên ờ, có tí bột ngọt tí ấy vô là bỏ tí bột ngọt vô cho nó Đấy. rồi rồi mình bắt giờ mình bắt nước ít thôi mình cho à, mình hấp lên hấp lên rồi rồi các bạn xem nha tí ờ, tôm nó chín rồi mình đậy bún lại cho tôm nó chín một lúc rồi vớt ra rồi xin chào tất cả các bạn nha hôm nay mình ờ, luộc tôm cho các bạn xem này các bạn đây mình đã bỏ vô nồi rồi nha các bạn đây nè tôm này hai bốn sáu bảy con nữa các bạn mình đậy nắp lại nha các bạn mình chờ trong giây lát sẵn đây có món tôm kho tôm kho này các bạn tôm rí này các bạn tôm này tôm nhỏ để làm ờ, kho cay nè hôm nay mình ờ, nhà mình ăn tôm thôi các bạn đây nè cái này là tôm mình ờ, trộn đều gia vị nè các bạn trộn đều gia vị xong mình tí mình kho nha các bạn tôm bự quá nhỉ món của, của hoa rừng á, trái trái của của hoa rừng để mình bỏ hạt ra rồi mình bổ đôi lấy hạt ra và xào trứng ăn để trị bệnh được bệnh tiểu đường và tốt cho sức khỏe nhất cho các bạn cái này ăn tốt lắm đây này các bạn mình đã luộc tôm xong này các bạn bây giờ mình sẽ gắp ra dĩa để các bạn xem nha các bạn ừ, tôm lên ngon luôn các bạn đấy quay cho các bạn xem nè tôm mới luộc xong rồi các bạn nè thêm một chén tiêu chanh nhé các bạn đây mình đang nấu canh này đấy mình quay tôm cho các bạn xem này nó tôm nó đỏ luôn các bạn này đấy quay với bạn xe các bạn tôm nhìn đỏ luôn đây là món ờ, cột qua xào này các bạn cột qua xào trứng này các bạn cột qua rừng này ăn rất là đắng luôn Vừa cột qua rừng này à, ăn để trị bệnh tiểu đường ăn nó tốt cho sức khỏe giảm mỡ máu đúng rồi đấy đấy mình quay lại các cho các bạn xem kỹ lần nữa này Nếu các bạn thấy video này hay cho mình đăng ký một kênh like và một chia sẻ